Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video chuyên về các phụ tùng làm xe điện Xe 4 bánh, xe máy xăng, xe 3 bánh và tất cả các loại xe 3 4 bánh tự chế Xe nhà xưởng Xe chở rác vệ sinh môi trường Tất tất cả các loại luôn Hôm nay mình xin giới thiệu đến một bộ uh, càng lái trước hệ thống treo hai chữ A bộ này là bộ chuyên dùng cho xe bốn bánh cho nên độ khỏe của nó rất là khỏe à, nó khác với cái loại bộ càng chữ A của dòng xe ATV nó chỉ chuyên dành cho những cái xe bốn bánh cá nhân các bạn có thể lên mạng search chữ xe ATV thì à, mô hình của nó nhỏ hơn và tất nhiên thì cái giá của bộ càng chữ A à, ATV nó sẽ yếu hơn không khỏe được như thế này các bạn có thể để ý đến toàn bộ cái à, routine của chữ càng chữ A nó là routine hai sừng bám hai chữ A này rất là khỏe còn cái bộ routine cổ lái của dòng ATV thì nó chỉ có một thanh đơn thôi nó gắn lên thực ra nó là cái protein nái nó gắn lên cho nên là độ khỏe không khỏe được bằng cái bộ càng chữ A này thì cái bộ này à, như mình đã làm xe thì có thể chịu được lên đến 1.000 kg đã thử nghiệm à, và không à, hề hấn gì cả à, đi kèm cái bộ này thì là một đôi giảm sóc có thể mua hoặc không mua và toàn bộ những cái tay còn gồm có 8 cái tay để bắt à, ôm những cái phần càng chữ A này ôm vào đây hàn một khung và tất cả những cái con chốt ở trên này là đều có à, khi à, mua thì có một cái thông số cần chú ý đó là cái à, độ chéo độ khoảng cách giữa các con ốc thì trên thị trường đối với cái dòng bốn ốc này thì nó có hai loại một loại là từ đây đến đây là 8 cm và từ đây qua đây là 7 cm và chỉ có hai loại này thôi chưa có một loại khác hoặc là mình chưa biết có hay không nhưng hiện tại chỉ có hai loại như này thì à, đổ của nhà mình chuyên bán là dòng từ bên này qua bên này là 7 cm à, với những bạn nào có yêu cầu 8 cm thì à, phải nói trước mặc định sẽ là 7 cm cho nên khi mua hàng các bạn phải để ý nhầm lẫn bên mình không chịu trách nhiệm à, trên ờ, bộ càng chữ A này thì nó có một cái tay dài và một tay ngắn à, cái vị trí tay ngắn này thì bao giờ cũng ở phía dưới và vị trí tay dài là ở phía trên cái càng chữ A lớn thì bắt ở dưới và nó có cái vấu chống giảm sóc à, khi bắt càng chữ A lên khung thì xu hướng bao giờ cũng phải để dốc như thế này à, độ dốc à, từ điểm đầu đến điểm cuối là 7 cm để tránh cái hiện tượng bị bẻ khi à, giảm sóc quá nhiều thì à, nó hết cái giới hạn mà bẻ đi bẻ lại của cái cổ này nó sẽ bị bẻ sau đây mình sẽ gắn sơ một bộ cho các bạn xem à, bé nhất này đây cái chữ A này thì à, A lớn thì bắt xuống và khi bắt thì à, mình à, sẽ để độ nó à, có một cái độ dốc đây là để bằng này và ta lưng cái phần khi bắt là để bằng như này à, khi hàn khung thì cái lưng cái phần bên tay phải để lên 7 cm so với mặt đất đấy cái phần này kia cái con a ngắn ấy là bắt ở trên và a dài bắt ở dưới à, cái con ốc này thì ta sẽ xiết hết cỡ khi đó nó sẽ bị bó cứng lại và tôi sẽ nhả ra lửa vòng để à, cho nó lái cho nó nhẹ còn nếu mà ai siết chặt quá là không lái được rất là lặng lái nhưng nếu mà dơ quá thì nó sẽ bị dơ đấy à, chữ A thì sẽ bắt chữ A trên và chữ A dưới song song với nhau sau đó là mình bắt đầu mới hàn mới giảm sóc à, cái lò xo giảm sóc thì à, tùy theo cái tải trọng của xe mình sẽ thay đổi cái à, loại cứng hay loại mềm cho nó phù hợp đây chính là chi tiết một cái bộ à, đã lắp lên hoàn chỉnh thì à, các bạn sẽ lắp đặt như mình vừa hướng dẫn đây là phần rằng lái của hệ thống lái sẽ chụp vào đây à, với cái bộ hệ thống lái bất kỳ thì à, con ốc thước lái thì đều xỏ từ trên xuống nhé không xỏ ngược từ dưới lên và quy cách của nó thì cũng à, vặn theo như mình vừa bảo vặn chặt và nhả ra 1 phần tư hoặc 1 phần hai để cho nó nhẹ sau khi à, hàn được cái càng dưới thì ta sẽ hàn càng trên song song với càng dưới và điều chỉnh cho cái à, bánh nó vuông góc với mặt đất và chọn vị trí để hàn cái càng tiếp theo bao giờ cũng hàn càng dưới trước cố định cho đúng cái khoảng cách như mình vừa thông báo à, đối với cái bộ càng này thì à, một số à, khi ta hàn vào thì à, kích thước tối thiểu của một cái bộ như thế này à, là 7 15 cm à, khoảng 77 cm là phải đấy là tối thiểu 77 cm bởi vì khoảng cách à, của cơ bản của thằng này đã là 35 cm tính từ thân ốc đấy vâng. thì à, lên khung lên khiếc và hàn và lỗ thì nó rơi vào khoảng 77 à, cm là kích thước chưa tính bánh à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, một cái bộ chọn bộ như thế này à, có cả giảm sóc và những cái phụ kiện bên mình đang bán với giá là 1 triệu 800 nghìn đồng à, nếu như không lấy giảm sóc thì là à quên à, một chọn một bộ à, chọn một cái bộ sản phẩm à, như vậy à, bao gồm cả hai bên và hai giảm sóc phụ kiện à, giá của nó là 2 triệu đồng nếu như bỏ giảm sóc đi thì còn 1 triệu 800 nghìn đồng à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nếu thấy ờ, video hay thì hãy nhấn ờ, đăng ký, like và share cho mọi người cùng xem. À, nhớ à, ấn cái biểu tượng chuông thông báo để khi à, có những cái video mới ra thì sẽ nhận ngay được thông báo. Cái việc nhấn đăng ký này là hoàn toàn miễn phí và không mất cái gì cả. Cảm ơn mọi người.